ống hút máy bơm đang bị trục trặc bây giờ anh em sẽ xử lý đoạn kia nó trước bị đứt anh em nối lại nhưng mà nó vẫn còn hở là chưa lên nước bây giờ sẽ tháo ra và gắn keo xử lý lại chạm bơm hồ được bắn Cùng <coughs> các ờ, nhân vật rất là đặc biệt Trần Biên Bạch Đình Nam, Nguyễn Đình Cường, Bùi Phú Thịnh. cái này là đứt ô Mấy chủ nhà là phải thịt ca thôi. À. Ờ. Ông ở nhà. Có bà không? Không có bà nhà. Đang làm câu hỏi. lấy lấy dao phát hết cái cỏ cái đi nào. Lấy cái gì mà cọ cọ đâu. Có dao không? Có dao trong đấy mà. Có súng trong đấy, dao trong đấy mà. Thịt keo vào đi từ đây cho vệ sinh với siếc đến đưa anh con dao bên này anh bộ thế kẹp gì theo ờ, không nam cần cái theo xuống à đưa ra anh sạch chỗ này đi anh em nuôi ăn thế nào đó, toàn nuôi nhau ở nhà nuôi nhau thì nuôi nhau và nữa là chú xui là mua xuất khẩu thông về anh thoải mái mà chơi xuất khẩu mua từ châu phi về mấy container gì nữa có cái rẻ lấy cái rẻ lắm, rẻ máy trong có không đây đây rẻ đâu keo cường đâu keo mang sang đây chưa keo mang sang đây chưa cường keo con này tôi ấy khăn này đen thì hôi thế dành tiền lau rẻ lau được một hôi <laughs> tần lau mẹ bướm lợn với bướm cho chết chết thông minh hết đấy hỏng thường chỉ bị đi cắt tóc thôi bật tiền cắt à, phát nó cắt, cắt đi mát sinh nhật anh thì ngày sau sinh nhật rồi thứ năm mà nhìn anh thường à vừa rồi anh thương đợt nào sinh nhật rồi mà nhỉ đấy gia đình khác sinh nhật cơ quan <laughs> khác chỉ trong tập trung là <coughs> luôn nhá kéo lên luôn nhá vâng. Vâng, không không, không cần cái đấy đâu anh bạn anh xuống xuống rồi xuống hết rồi nhưng mà nó còn vướng này được vào khớp đây anh kéo ra đi hết đi vâng. cả nó vào thôi, cái này phải vào đây rồi anh em à, gắn keo xong rồi lại vặn chốt lại à, anh tươi xong rồi đi về Bắc. Chỗ lại bây giờ chờ keo khô anh em à, mồi máy và test thử xem nó lên nước không. nó hở cái ống hút cái này không. Này cách đây 40 năm đấy. cách đây 15 năm thôi. Còn đồ. Tao không đưa đây, khỏi dùng đưa đây. Người ta gọi là đồ gì nhỉ? Hết đát rồi. cụ cái chưa để lại nữa hay gọi là đồ cổ gia bảo à nhảy như như, đồ cổ hết đấy bảo vật cái này đi vào tiệm đồ cổ là vừa khối tiền đấy <coughs> đây đúng câu 30 năm 20 năm rồi anh em uh, níu dây thép buộc cho nó chắc chắn níu trên níu dưới cái đoạn nối này là rất là khó không cẩn thận là nó hở nó bung, bung toang không lên được nước Đấy, Trần Biên làm rất cẩn thận. Cái này mà mình cho mình lên cũng phải mình phải được bản quyền chứ nhỉ. Đấy. Giới thiệu anh em là đây toàn kỹ sư. Có mỗi chú Thành là thạc sĩ thôi, còn lại toàn kỹ sư. Đây là cái hồ đồi bắn, hồ chứa nước để phục vụ ờ, sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp phục vụ cho 15 ha mười đéo <laughs> luôn mà xuống nhỉ do cái máy ờ, bơm nước tự động này gặp sự cố này anh em đang xử lý cá vào mình mình Ôi, anh thế hệ khác bảo hôm ấy ờ, cái nhân ngân em không đi à không, không có bảo em đâu em một điện thoại anh như thật và là anh đi đám cưới không tưởng chú đi mời Ê, bác được mời thì anh sẽ à. quên không anh thì đương nhiên phải được mời được gì nữa thấy chưa thấy kim anh chơi dùng tốt không cái này trăm năm vẫn chạy tốt là làm cho trùng trùng không lấy ở giữa này xoắn nhá ừ. cái này về đánh về mạ về sơn các kiểu vào là như mới mẹ hôm qua đéo ngủ được ra đánh mấy bài quyền mà đau hết cả lưng thế đéo đánh bài quyền ở đâu đánh người à cây à khí rồi bài quyền kín hết chưa cường kín cả trong cả ngoài chưa keo còn không không quệt hết đi còn đâu nó chỗ nào nó cũng quệt <laughs> hết bên ngoài lòi hết ra đây rồi điên nó quẹt hết sức rồi nó xịt, nó phụt lung tung như này. Khỏe, tay hơn cả máy bắn. Nó lấy tông vít nó ấn còn ra như máy cơ mà. <laughs> năm em năm ừ, mới mua cái đây 10 năm kia thì mới mua được 20 năm 20 năm mà mẹ dùng suốt đem đây dạy thế nào ấy ma đồ rắn này thì hôm nay vào nhà Tùng uống rượu đi này anh đi vào Tùng nó đẽ làm chào căng được gì đỡ căng kiểu gì ngắm mình vào đấy làm Tùng hẳn mẹ ra mà chắn nhỉ hay kéo mẹ lấy, ừ. lấy kéo thôi lấy kim kéo thôi cái dưới này nó vẽ hở này nó sập xuống nó hở cái ở dưới này nhưng mà sợ dây thép nó gì không sơn tống gì vậy hai mươi năm bôi mỡ bôi đấy níu cho cả cái dứa tắc lên không là nó ngoài trời 20 năm mưa nắng mưa nó vào lúc anh ốp vào anh ốp cái gì vào che hết sơn sơn vào <laughs> dạ, vâng. sơn chống gì vào dây thép được kia mà cái đai kia thì đai bằng inox rồi xoắn cái xoắn cái đai chưa cường cảm giác ao này chả thấy nhiều cá mấy nhỉ đấy vẫn thấy nó bói đấy làm sao mà có cá mà ăn làm này suốt từ sáng chả thấy chủ hồ đâu thế này hiền gạo đấy dễ câu đấy hiền đấy có hiền trồng chết đấy không hiền chỗ nhà cường đây này mà hiền này Tiền long nữa mà. Tiền nhảy à? Tiền long á. Tiền long gần cho nhà Cường cáp đấy mà. Miền làm địa chính gì chân cái đấy mà. Hiền Long Thục là khác chứ. Chồng là tên là Long. Hiền à, chồng là, là Long Thục đấy chị. Ờ từ đây còn gì nữa. Bên đây còn gì nữa. Chồng là tên là Long còn gì nữa. thấy chồng dưới kia phải không <laughs> ở trên này á nghe các cụ nói chuyện giáo hiểu gì nữa luôn <laughs> con hiền người dưới cáp gần nhà cường lấy thằng long em em con triều vợ huy hiền nào chứ con nhậu hiền nào chứ làm tư pháp hay làm gì đấy? tóm lại là trưa nay là sinh nhật bác thì bác định tính thế nào anh em còn biết đường khi xong việc thì em còn về ai có nhà đấy mà về về nơi thì bảo chú ra uống rượu với anh là không ra nữa đâu nhá ai có nhà đấy tốn kém kém bảo tùng bố trí ra đây <laughs> anh Thôi nhưng mà thứ tư anh em ờ, giúp anh buổi nhá. Đổ đường cho lợn đi. Đổ đường cho lợn đi. Kết hợp làm sinh nhật luôn. đây cái vòi bơm vòi bơm bơm xuống bể xả đây nó chảy xuống kênh mương này vậy bể xả chảy xuống kênh chính